Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của mình Và mình là Phong Cận TV Đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đấy bạn ơi Ta da Yeah Ok bạn ơi Thì hôm nay nè Mình đã mời Sammy cùng với mình vào trong đây Để gọi là quay thêm một clip mini world mới cho các bạn xem rồi đây Thì mình nghĩ rằng là dạo gần đây Có rất là nhiều bạn đang rất là mong chờ video mini world mới của mình đúng không nào tại vì là do là mấy ngày nay mình không ra video trên mình chắc chắn có rất là nhiều bạn fan nhớ mình luôn đúng không sam sam thấy đúng không Trời ơi, tao nghe đúng rồi, có nhiều bạn fan chờ Phong làm luôn á mà Phong nhát quá, ngủ hoài. À, ngủ hoài mới clip hoài. À, à, thì thì nói chung á thì à, dạo gần đây Phong không ra được video á là do là Phong à, <laughs> Phong ngủ dậy trễ bạn ơi cho nên là <laughs> Phong không ra được video cho bạn fan xem. Mấy bạn biết sao? Là bởi vì mấy ngày nay Phong phải bận đi quay MV cho bạn xem nè, cho nên là Phong mới ngủ dậy trễ thôi chứ không phải là Phong lười đâu đúng không? Ờ, à, thôi, nói chung là ừ. ừ chứ còn gì nữa đó bây giờ cho nên là hôm nay là phong quyết định quay trở lại midi world để làm thêm một clip midi world cho bạn xem ở đây đó sammy đừng có trách tôi gì sao mà tôi ngủ nhiều tôi ngủ nhiều là bởi vì tôi quay mv nhiều cho nên tôi mệt tôi mới đi ngủ à, thôi À, trời ơi, phải ông lười hả pha ông lười vậy sao lười có lười gì mà lười người ta bận quay mv chứ bộ ok thì hôm nay nè mình đã mời sammy vào trong đây bọn mình sẽ cùng nhau chơi một con map có tên là map gọi là vua đầu bếp mấy bạn ơi nghe ghê không có nghĩa là mình và sammy sẽ được à, gọi là à, mở một cái cửa hàng bán đồ ăn mấy bạn ạ à. thì à, ở đây có một cái chị mèo nè đó chị mèo sẽ là người gọi là kêu đồ ăn còn bọn mình sẽ là những người chuẩn bị đồ ăn để bán cho chị mèo hiểu không sam đầu bếp tụi mình là đầu bếp đúng không đúng rồi ừ, đó sam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 rồi ok, bây giờ tôi sẽ bấm bắt đầu nè Sammy đã sẵn sàng trở thành vua đầu bếp chưa Sẵn sàng Ok, bây giờ rồi Bây giờ vào trong đây nè, Sammy hãy nhìn đằng sau lưng Sammy đây Đây, đằng sau lưng Sammy có một chị mèo Thì chị mèo đang yêu cầu một cái bánh pizza và một ly coca Nè, Sam hãy nhìn tôi nha, tôi sẽ hướng dẫn nha Thì đầu tiên nè, muốn có bánh pizza thì mình sẽ chạy qua bên đây Mình coi coi bánh pizza là cái nào à, Cái này không phải pizza, cái này không pizza phải đâu? À đây đây, bánh pizza nè, bên này thấy không à. Đó, mình sẽ lít chuột vô trong đó Mình sẽ lấy được một cái bánh pizza, hiểu không sau đó mình sẽ đem cái bánh pizza qua bên đây nè mình bỏ trong cái lò nướng mình nướng nha hiểu không bỏ vô lò nướng này đó nó đang nướng này sau chúng ta sẽ chạy qua đây chúng ta sẽ chạy qua đây chúng ta lấy coca cho chị mèo đấy chúng ta sẽ lại đây có mấy cái ly này thấy không chúng ta sẽ lấy một cái ly nè đó xong chúng ta sẽ bỏ vô máy à. bán coca rồi xong bấm vô máy bán coca thì máy bán coca nó sẽ đổ coca ra đấy Sau đó ta sẽ lấy coca này hiểu không Rồi đem lại đây Đó Sau đó bánh pizza đã nướng xong rồi Đó thành công rồi nè bây giờ chúng ta đem lại đây giao cho chị mèo nữa là ok hiểu không đây coi nè mình sẽ để bánh pizza ở đây nè đó là hoàn thành nè bỏ ly coca nè đó cộng một điểm nè ghê không À, ok tiếp nè thì ở đây là chị đó yêu cầu chúng ta là sẽ bán cho chị ấy một cái bánh hamburger và một ly coca rồi sam làm đi ừ, hamburger hamburger đây đây hamburger rồi. đúng không đúng rồi ở đây có hamburger nè ở đây có bánh nè à, có rau nè phô mai nè sam lấy sam chế thành cái hamburger đi ui khó thế ủa ham hamburger lấy đâu hamburger lấy đâu ha Trời ơi Sammy nước quá đi ra Ra tôi chỉ với nè Đầu tiên là lấy bánh nè hiểu không Lấy uh, phô mai nè Sau đó là lấy rau này Đó hiểu không Sau đó sẽ để cái bánh lên đây Đó ok Sau để uh, phô mai lên Để rau lên hiểu không uh, Ui Ồ, ồ, từ khoan từ lấy thêm cái bánh nữa ok lấy thêm cái bánh đó nè đấy à, bỏ rau lên khoan hình như là cần phải có thịt đúng rồi đúng lấy rồi thịt, thịt nè sao cho sẽ sẽ đem thịt chúng ta bỏ trên cái lò chúng ta nướng ờ, cái lò nướng là bên nào ta hình như này không cái này là khoai tây chiên rồi hình như bên đây nè đó thấy không nướng nè à. chiên thịt chiên thịt chiên thịt lên hiểu không đấy rồi ok chiên thành công là chúng ta đem qua đây bỏ lên trên đây sau đó bỏ rau lên rồi bỏ bánh lên đó là có được cái hamburger đó ghê không wow, ok thế. lấy hamburger nè rồi còn sam thì sam lấy coca cho chị mèo đi nhanh lên chị Đây, mèo lại à, cho coca đó. nhanh lên rồi ok có coca nè, nhanh lên nhanh lên nhanh lên nè nè nè. Ham, ham, ham, hamburger nè nè nè, đưa nè, đó. Đem hamburger với coca đưa đưa chị mèo nhanh lên chậm chạp là chị ấy trừ lương bây giờ. Nhanh lên. Bỏ bỏ lên bỏ lên. Hamburger nè. Đúng rồi. Ly coca nè, đó. Rồi, ok, đó xong rồi. Bây giờ chị ấy cần một ly coca. Trời quá đơn giản. Trời ơi, tưởng cái gì. Ok lấy nè. Bỏ đây, đổ coca ra. Trời tính ra giờ chị cần có một ly coca hả Em tưởng là chị cần món gì khó lắm Hóa ra chỉ có một ly coca thôi nè Đó ok hoàn thành luôn Ok tiếp nào à, Tiếp theo là một cái bánh à, Gọi là pizza cùng với một ly coca Sam làm đi Sam Tôi giờ là Ủa, bếp trưởng rồi vậy? Tôi là ờ, okay, bếp trưởng đây. rồi Tôi hướng dẫn cho Sam làm thôi chứ tôi không làm đây. đâu Rồi đây thấy chưa Đây đây thấy chưa Rồi ừ. bỏ nhát vào nè Đó. Bỏ bánh pizza trong tủ <laughs> Đúng rồi rồi, còn gì nữa Ly coca ly coca ly coca Rồi đúng rồi, rồi còn ly coca nữa Nhanh lên rồi xong xong tôi có ly coca sẵn rồi tôi làm sẵn rồi nè ờ làm làm sẵn hả ok rồi đem đem lại đem lại cho chị nhanh lên đấy đó. mấy bạn thấy ghê không đó nói chung là làm nghề bán hàng cũng rất là đơn giản thôi chỉ cần biết cách nấu ăn là sẽ được đấy ok rồi bây giờ chị ấy đang cần gọi là uh, một cái hamburger và một cái pizza ok sam làm pizza đi tôi làm hamburger cho ok lấy uh, hai cái bánh hamburger này sau đó lấy uh, phô mai nè lấy rau này đấy ok qua đây thì lấy thêm thịt này nè sau chúng ta sẽ đem thịt lại đây chúng ta chiên lên chiên lên nè à. à, rất là ngon luôn Ui thơm ừ. quá à, Sam làm xong pizza thì thì xong, đưa, xong, xong. đưa đưa đưa đưa cho chị mèo trước đi Tôi sẽ lấy uh, à. hamburger sau Ok rồi. rồi Lại đây nè Chúng ta để cái hamburger lên Để xong để phô mai lên Để thịt Để rau lên để thêm cái bánh lên nữa đó là xong <laughs> trời ơi, ngon quá tôi nhìn mà tôi muốn ăn luôn á sam tôi muốn ăn luôn cái hamburger luôn á trời <laughs> ơi, trời ok thì à, bây giờ tiếp theo nữa chúng ta cần phải làm hamburger và khoai tây chiên sam ơi bà biết làm khoai tây chiên không không biết tôi không biết à luôn á ờ để tôi xem coi hình như ở trò này đã có cái vỏ khoai tây chiên nè ok lấy cái vỏ thôi coi ờ ủa, sao lấy không được <gasps> lấy không được sao ơi chết rồi ủa khoai tây đâu ờ nè khoai tây nè khoai tây nè thấy khoai, khoai tây nè lấy một củ khoai tây xong rồi đem vào đây bỏ đây chiên đúng không phải không ủa này chiên sao ủa mình cần phải lột vỏ hay gì không ta ui khó quá à. cái này làm sao trời <gasps> có cách nào làm không trời tôi bị rối quá tôi không biết cách làm Ờ... Uh, hình như ở chỗ này nó có một con dao nè Hình như chúng ta phần cần phải gọt vỏ trước Ok, gọt vỏ này À, được rồi nè Đó, xong chúng ta sẽ bỏ đây, à. chúng ta à. chiên đúng không À, đúng luôn, bỏ đây chiên nè Ui, Ôi. nó có thời gian luôn nè Ui, ghê vậy hay thật nó có thời gian cho mình luôn này ok lượm được hai miếng khoai tây chiên xong rồi đem qua đây bỏ cái hũ này đúng không bỏ vô đây bỏ vô đây <gasps> được rồi nè ôi còn một cái hamburger nữa còn một cái hamburger này nè còn còn một cái cho cho, cho sam nè đó cho sam cái hai khoai tây chiên đó <laughs> còn một cái hamburger nữa sam ơi sam làm ham hamburger cho chị mèo đi tôi làm uh, khoai tây chiên rồi tới lượt sam á sam làm hamburger đi rồi hamburger đúng không trời ơi chân nhỏ chân nhỏ rồi đây lấy miếng thịt thịt đâu đó thịt, thịt đó đây thịt đây, thịt trong tủ lạnh nè thịt thịt trong trong, trong tủ lạnh nè đó rồi đem lên chiên em anh chiên à, đó, trời ơi mấy bạn ơi mini game này đúng hay luôn có hiệu ứng lửa nè đã vải ok lấy đi Đấy. Rồi, ok, rồi Bây giờ chúng ta sẽ Để cùng làm... nhau uh, gọi là xem Sammy làm hamburger nha các bạn nha Làm đi Ủa để đâu, để đâu vậy? Để đây không được Ở hả? đây nè, cái thớt nè, cái thớt nè À, đây Rồi, bỏ miếng gì nhờ? Ờ, à, miếng này Phô mai, đúng à. rồi, bỏ miếng thịt Miếng thịt, thịt Miếng rau Rau Rồi, à. để thêm cái bánh lên Đó, à. Hoàng Thành ơi à, Ghê, ghê, ghê <laughs> Ok, nice. hoàn thành luôn ta-da ok tiếp theo là cần gì đây Trời, cần có cái pizza hả quá đơn giản ok lấy pizza nè à, bỏ tủ à, bỏ lò nướng lên để quá đơn giản không cần không cần những gì lâu la hết ok bùm xong à, đây pizza chị đây quá đơn giản còn gì nữa không chỉ cần thêm một cái hamburger nữa Trời Sao mà hamburger thế Ừ sao mà chị chị chị chị mèo Chị đã ăn nhiều hamburger quá ta Tính ra tôi tưởng là tôi là người mập nhất hành tinh Là tôi thèm ăn hamburger nhiều Chứ ừ. hóa ra chị mèo cũng ăn hamburger nhiều dữ ta Ok không sao Nói chung là khách thèm ăn thì mình gọi là nấu cho khách thôi đúng không Đấy Đúng rồi Ok chúng ta là những uh, gọi là người đầu bếp có tâm những vua đầu bếp thực thụ mà đúng không đấy ok đây hamburger chị đây mình sao mà tôi có nên uh, gọi là cướp luôn cái hamburger này tôi ăn không tôi nhìn thèm quá mệt quá đưa cho người ta đi đồ người ta ông còn cướp luôn hả ừ, đó tại tại tại tôi thấy thèm hamburger quá sam biết tôi là người rất là thích ăn hamburger mà ok bây giờ chúng ta cần khoai tây chiên và pizza ok sam chưa làm khoai tây chiên nè sam thử làm đi ok khoai tây chiên ạ à. chưa nhớ tôi đã xem ông làm ở đây sau đó tôi cắt đúng không cắt nè đó chiên lên nè đúng rồi bỏ đây chiên đấy rất là nhanh gọn lẹ luôn rồi ok bùm đó có đó. rồi đó <laughs> giờ bỏ trong cái hũ đây ừ. đó rồi, rồi xong giao cho chị mèo nè giao chị mèo Tức đi còn tôi thì à, tôi Tức sẽ làm cái pizza cho chị đó ok đây. Rồi ok bạn ơi hiện tại bây giờ chỉ còn có một phút thôi Thì à, chị mèo đang cần một cái miếng khoai tây chiên bạn ơi Mình sẽ cho Sammy trong vòng một phút Sammy sẽ phải hoàn thành làm được cái à, khoai tây chiên cho chị mèo Hiểu không? xong cái gì nhanh vậy? Tôi có thằng cho người ông cho tôi cái này mà quên rồi à, gì vậy bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ lên bỏ lên bỏ lên ok bỏ lên đi bỏ lên rồi vậy thôi giờ ờ. làm làm cái khác nè à, một ly coca rồi trong vòng một phút sammy phải hoàn thành làm xong ly coca cho chị mèo nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên đâu <laughs> đâu mày không đâu cho tôi đây đây đây rồi đi đi đi từ từ cái gì cục xúc dữ vậy <laughs> ok rồi rồi trong vòng một phút phải làm một cái hamburger một cái pizza nhanh lên nhanh lên rồi ok nhanh không sao sao tôi làm được hết rồi này tôi lượm tôi lượm còn 30 giây nữa còn 30 giây nữa nhanh lên rồi rồi rồi rồi rồi rồi ok pizza đã hoàn thành xong ok rồi. còn hamburger làm nhanh lên làm nhanh lên làm nhanh lên để rồi, xem rồi, coi rồi. liệu rằng là thật, Sammy thật, thật, thật, liệu liệu liệu rằng là Sammy có trở thành vua đầu bếp giống như Phong được không nha. Ok, nướng thịt. Nướng thịt, nướng thịt lên, nướng thịt, nhanh lên. Nhanh nhanh nhanh. 20 giây nữa, còn có 20 giây thôi ui ui ui còn có 20 giây thôi cố lên cố lên chơi lên chơi lên chơi hai phôm hai rồi thịt Đó. rau rồi bánh đúng rồi 8 giây nữa 5 giây nữa cố lên năm giây nữa win vỗ tay Ok bạn ơi thì hôm nay mình đã cùng với Sammy bọn mình đã mở được một cái quán ăn và bán được đồ ăn rất là nhiều cho chị mèo luôn. Bọn mình đã kiếm được rất rất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 bye bye, bye, bye. yêu em phải nồi tạm biệt